đây là chiếc xe đang được giảm giá lên đến 91 triệu đồng trong tháng 12 này. Vâng, đó chính là chiếc xe Mazda CX-30 bản Premium. Ngoài ra đối với bản Luxury thì được giảm giá lên đến 85 triệu đồng. Do vậy là khi quý chị ở Hà Nội ấy, giá lăn bánh của nó chỉ còn là 890 triệu để lăn bánh ở chiếc xe Mazda CX-30 bản Luxury nhé. Và bản Premium thì giá lăn bánh của nó chỉ còn là 948 triệu đồng thôi. Ngoài ra khi quý anh chị mua xe tại showroom Mazda Láng Hạ bên em thì quý anh chị sẽ được hỗ trợ gói phụ kiện trị giá 30 triệu đồng nữa. Cụ thể như thế nào quý anh chị vui lòng liên hệ với em Tuyền theo số điện thoại là 0971 957 388 quý anh chị nhé. Hiện tại chiếc xe Mazda CX-30 này đã có sẵn xe đủ màu để giao ngay cho quý anh chị tại showroom Mazda Láng Hạ bên em quý anh chị nhé. Thì ờ, nếu quý anh chị quan tâm đến chiếc xe Mazda CX-30 này thì bên em đã có sẵn xe lái thử để quý anh chị đến xem và trải nghiệm thực tế dòng xe Mazda CX-30 này ạ. Trước mắt quý anh chị là chiếc xe Mazda CX-30 phiên bản Premium màu đỏ thì đang có giá làm bánh ở Hà Nội là 948 triệu. Thì với giá 948 triệu này thì anh chị sẽ sở hữu được rất nhiều các cái tính năng an toàn rồi là công nghệ hiện đại được trang bị trên xe. Về phía trước đây, quý anh chị thấy là xe sẽ được trang bị là cụm đèn led thông minh à, có chức năng là tự động bật tắt đèn chiếu sáng này tự động cân bằng góc chiếu này rồi là mở rộng góc chiếu uh, theo uh, góc lạ đánh lái này rồi là tự động pha cốt quý anh chị nhé Đó. rồi là đèn sưng ờ, đèn xi nhan này uh, rồi là đèn định vị ban ngày cũng là đèn led quý anh chị nhé đây đó đây em sẽ quay đây là đèn led đó. rồi là xe này có uh, thêm là tính năng an toàn nữa đó là phanh thông minh trong đường phố thì nó sẽ bao gồm là cụm radar ở trong cái logo Mazda này rồi là hai cảm biến phía trước này kết hợp với lại uh, camera ở kính chân gió kia hỗ trợ quý anh chị là phanh thông minh chủ động ở trong đường phố đó rất an toàn luôn rồi là ờ, hai cái cảm biến phía trước này lại kết hợp với lại bốn cái cảm biến phía sau ở chiếc xe Mazda C30 này thì hỗ trợ quý anh chị là cảnh báo điểm mù này cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi này hỗ trợ quý anh chị là chuyển làn và giữ làn đó đó là những cái tính năng an toàn ờ, mà chúng ta sẽ nhìn thấy được ngoài ra thì xe này cả hai phiên bản đều được trang bị là uh, ờ, 7 túi khí quý chị nhé 7 túi khí đó. Ờ, xe Mazda CX-30 này được trang bị ở động cơ là 2.0 lít và cho ra công suất là 153 mã lực Đấy, kết hợp với hộp số tự động 6 cấp nữa giúp chiếc xe là vận hành rất là êm ái và mạnh mẽ rất phù hợp với anh chị đi trong đường phố này tại vì chiếc xe này là mẫu xe crossover rất là nhỏ gọn Đó. cái khoảng sáng gầm xe của chiếc xe này cũng là rất là cao lên đến là 175 mm đó rồi là bán kính quay vòng của chiếc xe này cũng rất là nhỏ chỉ có 5,3 mét thôi quý anh chị ạ xe này được à, trang bị à, la răng 18 inch nhá quý chị nhá phanh trước phanh sau đều là phanh đĩa và quý chị thấy cái phần ờ, hông xe rồi là thân xe này được ờ, rất là nổi bật tương phản đó là có nhờ có cái bộ body kit này ốp ờ, cô lốp này ốp sườn xe này đó trong chiếc xe rất là cứng cáp và đẹp đúng không ạ với thiết kế ngôn ngữ cô đô thế hệ 6.5 đấy về phần đuôi xe thì xe này sẽ được trang bị là cả bản luxury và bản premium đều được trang bị là cốp chỉnh điện quý chị nhé và bốn cảm biến phía sau đấy bốn cảm biến phía sau đây bốn cảm biến phía sau hỗ trợ quý anh chị như em vừa nói đó cái cốp của chiếc xe Mazda CX-30 này cũng rất rộng lên đến 430 lít nội thất của chiếc xe Mazda CX-30 với tông màu chủ đạo là màu đen và toàn bộ là đều được à, bọc da cao cấp với các đường chỉ may thật giúp chiếc xe trông rất là sang trọng và hiện đại đúng không ạ tắp ly cửa đây cũng đều được bọc da này, bệ tì tay này cũng bọc da rồi là hàng ghế này quý chị thấy ghế lái thì ờ, là ghế chỉnh điện và có chức năng ờ, nhớ hai vị trí người ngồi nữa quý chị nhé nhớ hai vị trí người ngồi đó vô lăng thì tích hợp chế độ rảnh tay và control trên vô lăng uh, ba chấu này thì lại có thêm là uh, lẫy số thể thao trên vô lăng nữa quý chị ạ đó. rồi uh, màn hình kỹ thuật số 7 inch này đó. trên đây thì có màn hình HUD hiển thị ờ, thông tin trên ờ, kính lái còn đây là màn hình giải trí trung tâm 8,8 inch có tích hợp Apple Car và Android Auto ờ, kết hợp với lại 8 loa cho ra chất lượng âm thanh vô cùng sống động luôn ạ. Điều hòa tự động này, hai vùng này với chị này. Rồi là cần số bọc da có chế độ Sport Mode thể thao đấy. Đấy, phanh tay điện tử này. Đấy, chứng lại đây là các cái nút chỉnh ờ, chỉnh âm lượng này rồi là điều, điều khiển trên cái màn hình giải trí này rất là tiện chứ không chúng ta không phải ờ, đưa tay đến màn hình này nữa rồi là gương chống chói này tự động này tràn viền luôn với bản ờ, Premium là tràn viền rồi là có cả gạt mưa tự động nữa quý chị nhé với bản Premium này thì nó sẽ có là uh, cửa sổ trời quý chị nhé bản Luxury sẽ không có cửa sổ trời nhé và đây là phần uh, ghế sau là ghế thứ hai của chiếc xe Mazda CX-30 ạ rất là rộng và thoải mái thì xe này có kích thước uh, chiều dài tổng thể là 4,4 m và chiều rộng là 1,8 m và chiều cao là 1,55 m quý anh chị nhé. Đấy. Thì uh, quý anh chị sẽ cân đối được cái uh, cái cái kích thước của chiếc xe mình để cho có phù hợp với lại chỗ để xe của gara nhà mình không không video của em thì ờ, đến đây đã kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở những video tiếp theo